À, xin chào tất cả anh em à, Mình là Tuấn Anh Với công ty Phú Cường Mambo thì Hôm nay à, mình sẽ làm một cái video để à, chia sẻ Cho anh em cách lựa chọn những con máy cắt nhôm hai đầu 08 Thế hệ mới nhất của bản 2019 này Làm sao để lựa chọn được một chiếc máy cắt nhôm ưng ý Về mẫu mã, hình thức Mà là hiệu quả Trong công việc của anh em sử dụng thì anh em thể lại gần con máy này để anh em thể nhìn rõ hơn thì anh em có thể nhìn trên này đây rất là cái ờ, khung bệ của máy khung bệ của máy được làm bằng thép 2 ly và sơn tính điện hoàn toàn dây của máy là dây phi 40 rất là to và chắc chắn và dây này sẽ được đặt bệt lên trên thân máy không như những dòng máy cắt nhôm hai đầu 08 rẻ tiền vì cái khung bệ của máy làm mặt bằng không tốt thì họ sẽ phải kê bằng những tấm thép lên trên còn những con máy mà đắt tiền thì người ta sẽ đặt bệt lên trên này đó, bởi vì là cái, cái khung bệ của máy làm rất cân bằng rồi thì người ta đặt bệt lên trên thì đặt bệt lên trên thì nó, nó có cái tác dụng như thế nào thứ nhất là đặc biệt lên trên ấy, thì khi sau này ấy, thì cái dây bệt này, này nó sẽ không bị dỉ ở dưới gầm dây đấy giống như con máy cắt 08 mà đặt à, đặt bật cấp thép lên trên đấy hoặc là dây kê ấy, thì mai sau ở dưới gầm kê đấy nó hay bị dỉ và anh em sẽ không thể vệ sinh được ở trong đó rất là khó và cái thước thước đo ở trên cái thân máy 08 này ấy, là được bọc hoàn toàn bằng khung nhôm để chống cái, cái, cái phồng rộp thước sau này à, như dòng những cái thước này sau này nó sẽ bị phồng rộp nếu mà không bọc không nhôm phồng rộp thì dẫn đến sai kích thước và đây là hai cái đuôi ờ, chặn nhôm để cho anh em ờ, sử dụng còn đây là cái đuôi của máy đuôi đỡ đỡ nhôm cho máy này Đấy, và làm thêm một cái đuôi đỡ bên hông để tránh cái tình trạng là khi anh em cắt nhôm ấy, nó có thể rơi cây nhôm xuống ừ, thân máy sẽ làm hỏng nhôm và là xước cái thùng máy cái dây dây di chuyển của cái nắp trượt này trượt lên trượt xuống này của nó là dây băng cá em có thể nhìn đây dây băng cá cực kỳ chắc chắn luôn và nó sẽ là giảm bớt cái độ rung khi cái nắp này ờ, trượt lên trượt xuống này nếu sụp dây băng cá Đây là bít tông kẹp. Trên ờ, con máy cắt nhôm hai đầu 08 thế hệ mới nhất này thì nó sẽ sử dụng 3 bít tông kẹp. Đầu số 1 sẽ sử dụng một bít tông kẹp. Bởi vì là ở đầu số 1 làm việc là anh em sử dụng là là, là cắt LC là nhiều. Nên nó chỉ cần một bít tông kẹp thôi và nó sẽ thiết kế bản dốc kia. Đấy, bản dốc bắn trượt dốc kia để cho LC rơi xuống. Và đầu số 2 sử dụng là hai bít tông kẹp anh em cắt những cây dài ấy, thì ờ, hai mũi tông kẹp này thì nó sẽ chắc chắn hơn vì nếu mà cắt cây dài mà một sử dụng một mũi tông kẹp thì khi cắt xong cái cây nhôm này bị bập xuống dưới này và một chi tiết nữa thì nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó nói lên cái con máy nó có chất lượng hay không thì đây anh em sẽ nhìn đây đây là chân của máy chân của máy được bọc bằng inox chống dỉ Đây là hệ thống bơm dầu ờ, thông minh của máy Anh em có thể điều chỉnh được thời, thời lượng bơm dầu Cho từng mỗi đầu máy một Đây là cho đầu máy số 1 và đây là đầu máy số 2 Anh em điều chỉnh thời gian 1 giây, 3 giây, 5 giây à, Tùy theo cái tốc độ anh em đẩy lưỡi ra ngoài cắt nhôm nhanh hay chậm Để mình điều chỉnh cho nó hợp lý Giúp cái lượng dầu tiêu hao của của anh em ấy thì nó sẽ giảm bớt đi cái lượng dầu đi tránh lãng phí và đây là hệ thống điện hệ thống điện vẫn rất là đầy đủ chống đảo pha hệ thống linh kiện điện tử trên máy này hệ thống điện cũng được sử dụng là hãng chin rất là bền và có thương hiệu trên thị trường rồi. đây là hệ thống hơi và chúng ta sẽ đi ra sau con máy chúng ta nhìn Chiếc máy cắt nhôm 2 đầu 08 thế hệ mới nhất này được sử dụng là motor 2,2 kW. Motor 2,2 kW. Sử dụng đầu bò và dây cô loa. Đó, gọi là bộ bộ chuyển động của máy là đầu bò dây cô loa nhé. Nên là rất là bền chứ không như ờ, một số dòng máy 08 sử dụng cái motor vuông, motor rẻ tiền đó thì nó là motor đồng trục và cái dòng motor đồng trục ấy thì anh em sẽ biết dòng motor đồng trục thì khi cắt sau này nó không có cái bộ hãm tốc và thứ hai nữa là là lực cắt nó sẽ dồn vào trục và về lâu về dài ấy, thì là nó hay bị bị đảo trục rơi vòng bạc và đảo trục rất là rất là nguy hiểm những dòng đó nhá khi đảo trục rồi ấy thì cái lưỡi cắt ra nó sẽ va vào hai bên thành hai bên thành thì nó dẫn đến là mẻ me và gây thiệt hại kinh tế cho anh em đây là tổng quan về con máy cắt nhôm hai đầu 08 thế hệ mới nhất của bản 2018 đầu của bản 2019 đây à, xin lỗi anh em ở đây tôi sẽ trực tiếp thao tác tay cho anh em xem nhé bàn điều khiển bàn điều khiển thì vẫn là đầy đủ chức năng hết này anh em đầu tiên là cắt anh em sẽ sử dụng kẹp này cái cắt này kẹp này Đó. chúng ta chuyển góc này nhưng khi cắt thì chúng ta khởi động Chúng ta tiến hành à, cắt Đây còn là một uh, chi tiết nhỏ nữa đó là cái chốt ấm hơi Chốt ấm hơi ở trên cái dòng máy 08 này ấy, thì uh, tích hợp ở trên uh, cái đuôi uh, đuôi đuôi đỡ nhôm của máy này thuận tiện Đấy, một số dòng máy mới về ấy, chất lượng nó kém hơn rẻ tiền hơn ấy thì người ta tích hợp ở trên cái bảng điều khiển này nó không hợp lý bởi vì là khi chúng ta di chuyển ở máy này chúng ta di chuyển tới đâu thì chúng ta việc chốt đây thôi là xong đó còn nếu mà tích hợp trên bảng điều khiển là nó không hợp lý bởi vì là chúng ta chọn kích thước xong chúng ta sẽ chốt luôn bởi vì đầu máy di chuyển rất là nhẹ đấy là những cái kinh nghiệm mà tôi à, chia sẻ cho anh em để lựa chọn được chiếc máy cắt nhôm hai đầu tốt mà giá thành nó hợp lý cảm ơn à, anh em đã theo dõi à, video này của tôi anh em có thể đăng ký kênh để có thể theo dõi tiếp những video của tôi tôi chia sẻ về kinh nghiệm chọn máy và mua máy ở đâu để chúng ta mua được máy cát nhôm hai đầu giá tốt nhất và hàng chất lượng nhất à, xin chào hẹn gặp lại tất cả anh em nhé